buồn này còn đâu đây năm tháng chưa phai nhòa hình dung ai bờ môi ai vài câu nói làm gió Đòi đi vào bên vắng Công tìm bọn mình ai Nhảy lực mình cho tới dòng nước để ai biết trước được ngày mai Chờ vô thê mình không thành mất em tự anh cũng thành cám Tự như nhành cây tiết tương chiếc lá đã trời một nét theo thời gian Tiệt mỗi lương duyên mình chưa kịp chớm Đã vừa tàn phai Mong cho ai đó sẽ cho em thấy được sắc cầu vòng vào ngày mai Riêng phần anh đâu dám sánh Vì số phận mình để phóng xương Đến sẽ tới chuyến này định đích đoạn chẳng dám đối diện mình trong gương Nhà bao xa cách em bước về lại ở sao để đắng cây tình ơi Ngày em đã đi anh đã thầm chúc em thật hạnh phúc bên tình mới, Nhưng đời đổi như một cơn mơ Hoa kia bị ai phải sắc tàn Nhắc lại làm chi cho mối lương tình này phá làm sao đã đứt đoạn Nên thôi cứ về bên đây đi em Bên này vẫn vậy thôi Vẫn là thằng nghèo vàng chân ngôi mái nhưng giờ chỉ duyên đã đứt rồi thời gian đã lấy đi tất cả bạn trước nhưng chẳng thể toàn sâu hạnh phúc từng với những giờ hạ cớ tại sao chỉ còn những điểm đau giờ nơi ấy em quay về còn đâu rất mong giàu sang when to go.